Hello anh em nhé, chào mừng anh em đến với ca bóng đá, ca soi kèo à, Ngày hôm nay thì mình cũng đã lên cho anh em cái trận đấu ở sớm vòng à, trận đấu sớm của giải Ngoại hạng Anh đúng không? Vào dạng sáng ngày mai lúc 2 giờ là trận đấu giữa Aston Villa và Southampton à, Cùng giờ với trận đấu này thì còn có trận đấu giữa Fulham nữa đúng không? Có trận đấu giữa Fulham và Nottingham Forest nữa Đây là cũng là một trận đấu khá là hấp dẫn để anh em chúng ta có thể xem cũng như là đầu tư vào dạng sáng ngày mai và tất nhiên rồi những cái kèo của quyết định thì mình vẫn sẽ chốt cho anh em ở trong nhóm khi nào đến giờ thôi à, ngày mai sẽ là bắt đầu à, giải ngoại Anh à, tuy nhiên thì à, à, những cái trận đấu hấp dẫn thì phải đợi đến ngày 18 tháng 9 thì mới có những cái trận đấu hấp dẫn hơn tuy nhiên thì à, vẫn đang bị à, có một số trận đấu đang bị tạm hoãn anh em đấy là trận đấu của MU với Leicester cũng như là tâm điểm của cái vòng này đấy là Chelsea và Liverpool thì hiện tại vẫn đang tạm hoãn anh em ạ à, bỏ qua ngoại anh nhá chúng ta sẽ đi đến với những cái giải khác như là La Liga, Bundesliga, Serie A và League One thì à, vào dạng sáng ngày mai cùng giờ đá với ngoại anh Anh thì có cả La Liga nữa La Liga trận đấu giữa Real Valladolid và Cadiz à, ở thuộc vòng 6 anh em nhé thuộc vòng 6 La Liga trận đấu này sẽ diễn ra ở trên sân nhà của Valladolid à, Valladolid trong trận đấu này họ sẽ tiếp đón Cadiz à, với cái đội hình đấy là 4-3-3 và ngược lại Cadiz cũng vậy cũng sẽ đối đầu cũng như là đi làm khách à, trên sân của Valladolid với cái đội hình à, 4 3 anh em cả hai đội hình đều chơi à, tấn công đây uh, được dự đoán sẽ là một trận đấu hấp dẫn cũng như là sẽ có uh, nhiều bàn thắng anh em. Uh, đấy là theo quan điểm cá nhân của mình nhá. Và đây là những cái nhận định trước trận đấu của mình khi mà mình nhìn cái đội hình dự kiến này. Đấy. Uh, Valladolid trận đấu này thì họ sẽ thiếu vắng đấy là Luis Perez còn về bên phía của Cardiff thì họ sẽ thiếu vắng đấy là Anthony Lozano. À, về vị trí thì cả hai đội bóng à, đều cũng không có những cái vị trí tốt lắm. À, tuy nhiên thì Valladolid vẫn nhỉnh hơn khi mà họ đã có một cái chiến thắng cũng như là một trận hòa để có 4 điểm sau 5 vòng đấu. Còn Cadiz thì vẫn chưa có trận thắng nào cả. 5 điểm họ bị thủng lưới đến tận 14 bàn. Và Valladolid cũng không khá hơn đâu khi mà họ cũng để thủng lưới đến tận 10 bàn rồi. Đấy. Đây cũng là hai một trong những cái đội bóng có cái hàng thủ yếu ở trong à, La Liga mùa giải năm nay. Về mặt hiệu số cũng như là bàn thắng bàn thua thì anh em chúng ta có thể nhận định được rằng à, cái kèo này anh em chúng ta có thể đi được đấy là cái kèo mà cả hai đội đều cùng ghi bàn anh em nhé cả hai đội đều cùng ghi bàn với việc mà chơi đôi công với nhau như này thì rất uh, dễ để có thể nổ tài cũng như là có bàn thắng còn về cái kèo chấp hiện tại thì là uh, Real Valladolid đang chấp Cardiff với cái mã handicap là 0.5. Um, 0.5 sân nhà đây cũng là một uh, cái mã hợp lý thôi. Uh, với cái phong độ hiện tại cũng như là nhìn về cái mặt xếp hạng cũng như là điểm số thì anh uh, chúng ta có thể uh, dựa vào đó để uh, đi cái mã Valladolid trong trận đấu này được anh em nhé. Đấy à, thứ hai nữa là cái mã góc à, góc à, hiệp 1 cũng như cả trận đang là 9.5 cũng như là 5.5 anh em à, à, xin lỗi anh em à, mã thẻ mã thẻ đang là 5.5 6 thẻ mới ăn được cũng như là cái tài góc đang là 9.5 ừ, hai cái hai cái mã này thì uh, chắc là mình sẽ chốt cho anh em trong nhóm thôi vì uh, với cái hiện tại thì mình đang uh, đây cũng là không phải là hai cái mã mà thuyết phục để mình đầu tư ngay từ đầu đấy thì uh, sẽ chốt cũng như nốt lại cho anh em hai cái mã để anh em chúng ta có thể chơi trong trận đấu này này đấy là Valecano à, Valladolid anh em xin lỗi Valadolid à, chấp 0.5 FT anh em nhé cũng như là cái mã kèo đấy là cả hai đội đều ghi bàn đều có bàn thắng đều có bàn thắng anh em nhé đấy đấy sẽ là hai cái mã mà mình à, sẽ cho anh em à, cũng như là gợi ý cho anh em đi từ đầu để anh em chúng ta có thể đầu tư à, còn tất nhiên rồi anh em nào mà muốn thật sự là những cái mã kèo ăn chặt cũng như là muốn kiếm tiền từ bóng đá thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Tele. Mình sẽ hỗ trợ cho anh em những cách chơi bóng cũng như là cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta có thể đầu tư bóng đá với các bếp thủ ở trong mình à, trong nhóm của mình. Và mình cũng xin nhắc lại luôn đấy là vào trong nhóm thì anh em sẽ được nhận những cái tiếp kèo miễn phí. Không có phí vào nhóm cũng như là nghiêm cấm uh, các cái hoạt động như là bán mã kèo hay là lôi kéo thành viên anh em nhé nếu như anh em nào mà có thông tin về những cái người như thế thì anh em cứ nhắn tin riêng cho mình để mình kích uh, họ ra khỏi nhóm hiện tại thì uh, cũng đã có một số thành viên bị mình kích ra khỏi nhóm vì những cái hành động tương tự rồi đấy nên là để bảo vệ anh em cũng như là để cho nhóm hoạt động một cách lâu dài thì mình cần phải uh, nắm rõ được các thành viên ở trong nhóm của mình được chưa ạ à, bây giờ thì uh, cũng xin hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình